Nhiều suy tư dần lớn thêm vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ để đôi tim kia cứ thế mong chờ ai ngờ gần nhau không bao lâu mà đằng sau giờ xa nhau mới thấy lòng mình đau liệu những ân tình ngày đó ánh dương còn rực rỡ rỡ lỡ khi gặp nhau giữa phố đông nhìn nhau ta có cười không giờ những kỷ niệm đôi lấy lấy bấy nhiêu thời gian mời lấp đầy nơi con tim mai kia có ổn không giờ phép màu nào có thế thế để ta vẹn nguyện như trước kia thì giờ cả hai có ai